Bí mật của những giấc mơ Dự báo mới nhất về tháng 4 năm 2023 được công bố, Việt Nam bất ngờ cũng nằm trong danh sách. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Duyên Vạn Cổ. Thưa quý vị, nhắc đến giấc mộng chúng ta cũng thấy nó không chỉ thần bí mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề tâm linh của con người. Từ vụ báo mộng của anh hồn để phá án cho tới những cảnh tượng tiên tri chính xác của các nhà ngoại cảm nổi tiếng – Tuy vậy, phải đến những năm 90, phương pháp bói mộng mới thực sự được chú ý trở lại. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về bí mật của giải mã những giấc mơ và lời tiên tri mới nhất dành cho tháng 4 năm 2023. Giải bói những giấc mơ Thời cổ đại mọi người đều tin rằng mỗi giấc mộng đều mang một ý nghĩa riêng nào đó, do vậy việc giải mã giấc mộng cũng trở thành một phương pháp phổ biến. Như những cuốn sách, Chu Công Giải Mộng và Mộng Lâm Huyền Giải là những sách tổng kết về phương pháp giải mã giấc mơ của Trung Quốc cổ đại. Trong thời hiện đại, chúng ta cũng đã có rất nhiều học giả và chuyên gia quan tâm về vấn đề này, điển hình là bậc thầy giải mã những giấc mơ Carl Gustav sau rất nhiều năm nghiên cứu cùng với hơn 80.000 những trường hợp giải mã giấc mơ khác nhau, Jun đã tuyên bố rằng giấc mơ không phải sự lừa dối tâm linh con người mà là một loại ngôn ngữ đặc biệt trong cuốn sách Con người hiện đại tìm kiếm linh hồn, Al Kajun đã ghi lại một trường hợp như sau. Khi ở Zurich, ông đã gặp một đồng nghiệp, người này lớn hơn Jun một chút, hai người thường xuyên gặp nhau và mỗi khi họ gặp nhau, ông hay chào đón bạn bằng một cách giải mộng như một niềm vui. Một ngày nọ gặp nhau trên phố, người đồng nghiệp hô lên từ xa. Anh giờ sao rồi, anh vẫn giả những giấc mơ chứ? Nhân tiện tôi có một giấc mơ ngu ngốc khác, điều này có ý nghĩa gì không? Người đồng nghiệp tiếp tục nói, tôi đang leo lên một ngọn núi cao, sườn núi dốc và phủ đầy tuyết. Tôi đang đi từng bước lên đỉnh núi, thời tiết trong xanh và tuyệt vời. Càng đi lên cao, trong tâm tôi cảm thấy càng tốt hơn lên. Tôi tự nghĩ giả như mình có thể tiếp tục leo như thế này thì tốt biết mấy. Khi lên đến đỉnh núi, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khôn tả, như là chỉ còn bước nữa là lên trời. Sau đó tôi phát hiện ra mình thực sự có thể bay lên trời. Tôi tiếp tục bay cao trong không trung, sau đó tôi thức dậy trong nền nhạc vô cùng hạnh phúc. Sau khi người đồng nghiệp kể xong về giấc mơ này, Kajun nhanh chóng giải thích nó và nói Thưa ngài, tôi biết ngài không thể từ bỏ việc leo núi, nhưng tôi xin ngài sau này đừng leo núi một mình. Khi ngài đi leo núi lần nữa, ngài phải mang theo hai hướng dẫn viên, ngài phải thề với danh dự của mình rằng sẽ đi theo sự dẫn dắt của họ. Thực ra Kajun đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ giấc mơ này. Tuy nhiên người đồng nghiệp của Jun không coi trọng lời nhắc nhở, chỉ cười và nói anh đúng là vô phương cứu chữa. Sau đó hai người nói lời tạm biệt nhau. Hai tháng sau, dự cảm của Jun lần đầu tiên trở thành sự thật. Người đồng nghiệp này đã gặp phải trận lở tuyết khi đang leo núi một mình và suýt bị trùng sống. May mắn có người lính tuần tra tình cờ đi ngang qua và đào được người đồng nghiệp của Jun ra. 3 tháng sau, người đồng nghiệp kia lại đi leo núi với một người bạn thanh niên. Lần này họ không có người hướng dẫn. Khi đó có một người leo núi đứng ở vị trí thấp hơn đã chứng kiến cảnh đồng nghiệp của Jun khi leo xuống vách núi đã bị đập hụt. Người bạn trẻ đi leo núi cùng ông lại đang đợi ông đúng ngay bên dưới và người đồng nghiệp đã ngã ngay bên dưới bàn của mình. Cuối cùng, cả hai cùng bị rơi xuống vách đá, thịt nát, xương tan. Jun vô cùng xúc động trước trường hợp giả mộng này. Ông viết, cho dù chưa bao nhiêu hoài nghi và chỉ trích, tôi chưa bao giờ coi giấc mơ là thứ có nghĩa cũng được, không có cũng được. Mặc dù giấc mơ thường xuyên được xem là có vẻ vô nghĩa, nhưng điều này rõ ràng là do chúng ta thiếu sự nhạy cảm và khôn ngoan để đọc được những thông điệp bí ẩn được ẩn giấu trong lĩnh vực tâm lý. Những giấc mơ đưa ra những thông điệp bí mật liên quan đến thế giới nội tâm. Với nhiều trường hợp giải mã thành công của Jun đã chứng minh được rằng nghiên cứu của Jun đã vượt qua khỏi những nghiên cứu thông thường của tâm lý học. Vậy bí mật của sự thành công này là gì? Có một sự thật mà nhiều người thường bỏ qua, đó chính là Jun đã nghiên cứu rất nhiều văn hóa bí ẩn phương Đông. Ông đã nghiền ngẫm các tác phẩm kinh điển của đạo gia như Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ, Kinh Dịch, cũng như Thiệt Tông, kinh điển Phật giáo Tây Tạng và thuật giả Kim Phương Tây. Từ đó khiến lý luận giải mộng tâm lý học phương Tây có được bước phát triển quan trọng và tiến xa hơn nữa. Giải mộng của nhà tiên tri Brazil, lời dự ngôn mới nhất được đưa ra là gì? Nhà tiên tri người Brazil Juscelino Nobrega Dallas đã trở nên nổi tiếng trên Internet với hàng triệu người chỉ sau một đêm ông đã dự đoán chính xác trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Nhà tiên tri giấc mộng sinh năm 1960 này khẳng định rằng ông đã phát hiện ra những khả năng này từ năm 9 tuổi và thông qua những giấc mộng mà ông thông thạo nhiều ngôn ngữ như Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Đức, vân vân. Năm 2007, Jul đã tiên đoán về một vụ án giết người nổi tiếng ở thành phố Sao Paulo của Brazil, khiến các công tố viên và thẩm phán phải đặt câu hỏi và điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên nổi tiếng nhất là vụ việc Jul đã đưa ra lời tiên tri về cái chết của công nương Diana của Vương quốc Anh vào năm 1997 và kết hợp cả phá án. Jul đã viết thư riêng cho công nương và nói rằng Tôi có một thông điệp từ Chúa rằng ai đó ác ý sẽ tạo ra một vụ tai nạn xe hơi khiến tính mạng của công nương gặp nguy hiểm. Bảy thiên sứ đã nói với tôi rằng vụ việc này sẽ lấy đi tính mạng của công nương, vụ tai nạn này sẽ xảy ra trước năm 2000. Dư Salino đã đề cập trong thư rằng sau vụ tai nạn, các chuyên gia tại hiện trường sẽ coi đó chỉ là một vụ tai nạn thông thường và không thể tìm ra hung thủ âm mưu vụ tai nạn năm tháng sau khi Juscelino gửi bức thư cảnh báo, vào tối ngày 31 tháng 8 năm 1997, công nương Diana bị tai nạn ô tô trong một đường hầm cầu ở Paris của Pháp. Công nương Diana đã qua đời ngay tại chỗ, sau đó một số người đã nghi ngờ rằng vụ tai nạn có liên quan đến một âm mưu chính trị. Do vụ tai nạn không thể điều tra thêm nên không thể tìm được hung thủ của vụ tai nạn. Điều này hoàn toàn đúng với dự đoán của Juscelino. Juscelino nói rằng, những giấc mơ tiên tri của ông xuất hiện một cách tự nhiên và ông có thể cảm nhận được chúng trong vô thức. Những giấc mơ tiên tri này không cố định, đôi khi có 3, đôi khi có 9 giấc mơ. Thêm vào đó, ông còn phải dành hơn 3 tiếng đồng hồ mỗi lần để sắp xếp nội dung của nó. Tuy nhiên, nếu Juscelino thực sự nhìn thấy thiên sứ trong giấc mơ của mình, thì liệu anh ấy có thể giao tiếp với thần không? Hay đó là khả năng đặc biệt mà thần ban cho ông để ông nói với con người chúng ta về lời cảnh tỉnh của thần? dự báo tháng 4 năm 2023. Và ngày 28 tháng 3, Rosalino đã ra mắt bài viết mới nhất của mình, những lời tiên tri cho các sự kiện xảy ra vào tháng 4 năm 2023, với hơn 40 các sự kiện lớn nhỏ xảy ra trên khắp thế giới. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là Việt Nam nằm trong danh sách này. Vậy cụ thể danh sách này là gì? 1. Cuộc tấn công ở Đức sẽ đánh dấu tháng 4 và nhiều biểu hiện. 2. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quả bom sẽ khiến nhiều người chết và dân chúng sẽ bắt đầu biểu tình. 3. Tại Argentina, mưa lớn, nắng nóng gay gắt và gió giật mạnh ở một số vùng có thể gây lũ lụt, sạt lở đất, trở nên tồi tệ hơn trong nền kinh tế. 4. Tấn công ở Afghanistan có thể khiến hơn 16 người dân vô tội trở thành nạn nhân. 5. Động đất ở Chile có thể gây ra vấn đề trong nước. 6. Tại Brazil, những vụ bê bối mới yêu cầu luận tội tổng thống, mặt khác tăng thuế cải cách có thể gây ra các cuộc biểu tình lớn trong nước. 7. Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha hỏa hoạn và thiếu nước gây ra những vấn đề nghiêm trọng, lũ lụt và mất điện ở một số vùng. 8. Động đất tấn công Nhật Bản, khoảng 7 độ Richter. 9. Lũ lụt có thể ập đến Bolivia, Colombia, Peru, Panama và những nước này có nguy cơ xảy ra động đất lớn. 10. Động đất, gió lớn và mưa có thể tấn công Trung Quốc và Đài Loan. 11 virus mới tăng sức mạnh và bắt đầu trở thành mối lo ngại của chính phủ Brazil và các nước châu Á khác. 12. Ở Brazil, nạn phá rừng gia tăng ở Para, Amazonas và Acre gây ra nhiều vấn đề. 13. Gió bão đổ bộ vào Rio Grande do Sul, Santa Catarina và Paraná gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho một số vùng. 14. Hoa Kỳ có bão mạnh đổ bộ vào nước này và lốc xoáy có thể gây tàn phá ở một số vùng, ở một số vùng lốc xoáy sẽ gây ra nhiều sự tàn phá. 15. Dịch sốt xuất huyết, sốt vàng da lan rộng qua một số vùng Nam Mỹ. 16. Các cuộc tấn công khủng bố có thể gây ra nạn nhân cho những người dân vô tội ở Bỉ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh và có thể khiến nạn nhân tử vong. 17. Động đất đến 7 độ Richter có thể gây thiệt mạng cho một số người dân vô tội ở Indonesia và khả năng phun trào núi lửa ở Indonesia có thể gây ra vấn đề phải sơ tán hàng loạt 18. Mưa lớn và lốc xoáy có thể gây thiệt hại ở Canada, một vụ giết người khủng khiếp, nó có thể xảy ra ở đó. 19. Ở Argentina, cuộc khủng hoảng gia tăng, ngân hàng gặp rủi ro. Mặt khác, một số bị điều tra cũng gây rắc rối các cuộc nổi dậy trong dân chúng, làm bị thương nhà cầm quyền. 20. Tại Peru, động đất mạnh gây thiệt hại cho một số vùng, lũ lụt và bão tố với nhiều sự tàn phá. 21. Khủng hoảng mạnh ở Đức, thất nghiệp và ngân hàng rủi ro cao. 22. Động đất ở Alaska, 7 điểm có nhiều vấn đề. 23. Bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản và Đài Loan với những vấn đề lớn và lũ lụt ở một số vùng của các quốc gia này. 24. Động đất 7 độ Richter sẽ tấn công Australia và có thể gây thiệt hại và chết chóc. 25. Lũ lụt lớn ở Bangladesh, Sri Lanka do mưa lớn. 26. Lốc xoáy đã trở thành một vấn đề lớn ở Belize, Mexico, Jamaica, Honduras, vân vân. 27. Tại Hoa Kỳ, các cuộc tấn công vào một số người chết sẽ lan rộng ở một số vùng. 28. Ở Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, lũ lụt gây chết người. 29. Ở châu Phi, nhiều nơi lan truyền virus sốt xuất huyết Marburg. 30. Ở Bali, một vụ nổ có thể giết nhiều người. Ở Indonesia có kế hoạch chống lại chính quyền Indonesia. 31. Ở Thụy Điển, một cuộc tấn công khác có thể khiến những người dân vô tội trở thành nạn nhân và mưa lớn ở một số vùng. 32 mưa lớn tấn công Suriname, Guyana thuộc Pháp và Anh có thể gây lũ lụt. 33. Các cuộc biểu tình ở Pháp có thể làm gia tăng xung đột và tăng cường các phong trào chống lại tổng thống hiện tại. Đất nước phải đối mặt với các vấn đề kinh tế nghiêm trọng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. 34. Mưa lớn và tuyết lở có thể giết chết nhiều người ở Áo và cả Thụy Sĩ. 35. Trận động đất mạnh tấn công San Francisco, USA và có thể gây ra vấn đề cho một số khu vực. 36. Hồng Kông biểu tình lớn, ngân hàng nổi tiếng khủng hoảng, giá cả tăng. 37. Bão lớn kèm theo gió giật mạnh sẽ ập vào Đài Loan, nổ một số khu vực. 38. Turkey phải đối mặt với một trận động đất khác và sự sụp đổ của các tòa nhà. Không phải nói rằng tất cả những giấc mơ tiên tri đều thành sự thật, giờ chúng ta cũng không thể chắc chắn về điều gì, chỉ có thể đợi thời gian để chứng minh tất cả. Tuy vậy, chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị và những sự kiện thảm họa thiệt hại về mạng người sẽ không xảy ra. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những lời tiên tri này? Hãy để lại cảm nhận của quý vị ở bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.